Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Nhật Khải em ơi Lần này thì à, Khải sẽ chuẩn bị canh nộp top 3 nha em Nên là mọi vấn đề này nó Khải sẽ giấu một tí nha em Anh em gì xem thông cảm nha Ok nên nó phải giấu một tí nói chung hiện tại bây giờ thì không có like nên là anh em có thể xem video này bình thường đó à, cho nên xem tốt sơ qua rồi con thứ hai là khải lục con à, à vô, đúng không cây hai đúng không con đầu tiên là cây một quên con, con đầu tiên là con, đầu tiên là cây hai còn con thứ hai là con dư khải đó là đang đang định vào ờ, một con AK2 số 0001 nữa đúng không? Hiện tại thì đang giữ là bên AK01 ờ, giữ tròn 30k, AK03 thì giữ chỉ còn tầm khoảng uh, hơn 20k à giao dịch nói cho à, nó ờ. qua chín con 30 k là xong vứt con vứt con ba nha à, cho con uh, ờ, AK không không một vào 10 k vào không không không một vào 10 k ok dạ. Ừ. À, vào 15k luôn đi Khải, vào hẳn 15k. Ok vào hẳn 15k. Vào hẳn 15k xong rồi bơm đầy cho nó 30k lại. Là bây giờ là nếu bơm đầy hơi căng nha. Đặc chính là còn 60k này, chuẩn chưa? Rồi, à, rồi. Không, không, không tính đặc tính nữa nhá. Rồi, chín sáu mươi k Rồi, rồi à, Khải. À, chính của Khải, à, con Duy Khải á. Rồi, hiện tại đang à, chính của con con Duy Khải nè là hiện tại còn một rương là con AK bay AK bay ba là Khải lấy bỏ ra ngoài luôn ấy. Rồi, còn con nào nó thừa hai mấy k? Còn uh, hiện tại chính Khải là đang con AK3 là còn thừa khoảng tầm 15k nữa rồi có nghĩa là bây giờ bơm cho con thế thì để con ak ba nổ kịch rồi trong đấy con ak ak một giao dịch qua cho ak ba hiểu không rồi okay. phải giao chuyển vào rồi ok hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu xong giao dịch 30k sang cho con ak ba luôn đó rồi hiểu đẩy con 15k là sẽ thoát ra một ảng ấy một ảng sẽ thoát ra đấy. đúng rồi một ảng ừ. không còn gì nữa là rút luôn một ảng ok ba okay. thôi một ảng à, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34 À từ từ, từ con này giao dịch qua cho nó khỏe Rồi Vẫn tính kiểu là sẽ vớt một ạc đấy Cho một ạc uh, ra Có thể là vứt luôn cái ạc top 4 đi Khải Nếu mà nó vào sát thì mình cần vứt luôn cái ạc top 4 đi Có nghĩa là con cây 3 là vào 10k đúng không? Cần thiết không cần phải cho con nộp thêm nó mà nhảy nhanh thì mình sẽ nộp những con khác Ok ok Rồi rồi nhá. Rồi xong, đó là 15k test đây. Rồi giờ là con 15k này sẽ giữ khoảng một rương nữa, ok chưa? Ok, con ờ, con ờ, ak một là giữ một rương là thành 45k đúng không? Một rương. Di Khải đang giữ khoảng tầm ờ, hơn hơn 30k nữa, hơn khoảng 31, 31k. 31k rồi ok. Ừ. Con AK2 là sẵn sàng. Sẵn sàng, ok đang sẵn sàng tầm đấy hàng hóa mình đợi Hello World 35k Mẹ nó Hello World kệ nó nhá Thằng Hello World là của nó đấy 22 nó lên rồi kìa Ok 22 ok 500 rồi kìa Ok Đó hay. là bây giờ là nó đang là đứt bóng rồi đó Nó đứt bóng top 1 rồi đấy Top 1 không còn nữa đâu AK2, Cho con AK2 tạo thêm 30k luôn đi Khải cho thành 179k đi Ok ok AK2 đúng không? AK2 con trống đúng không? Nó đang đi theo mình rất là sát một dương nên mình phải cách nó ra hơn một dương phải đó. Đúng rồi hiểu hiểu hiểu, hiểu. AK2 lên một rương đi. Ok, lên một rương là còn 30k, cái gì có biến thì con con một nó giao dịch qua nha. Đúng rồi, rồi, rồi. Ok, con một lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng. Là hiện tại con một là muốn đang giành top 4 ấy mà không được thì sẵn sàng đại top 1 luôn, ok chưa? Rồi rồi, ok. Hiểu chưa? À, ok. Giờ Khánh nạp vô AK2 là thêm 30k nữa. Tính đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nè. Rồi 279 còn lại 30k trong người của nó giờ khải sẵn giao, vâng giao dịch luôn không hay là như thế nào tính tiếp nha không vâng, để sẵn ở trong người đấy đứng chờ chờ sẵn đấy đứng chờ sẵn một cái góc là cho cho nó tiện hiểu không? rồi ok hiểu 55 rồi nhá à, ok Xem tính nhá. 56 rồi 56 rồi nó, nó là nộp 38k rồi nhá thằng kia 38k rồi nhá con vâng, ờ. đúng rồi của nó đấy đó là nó hết lực rồi 370k rồi đó xem đây hay lá thêm rồi em ơi còn uh, à, nhớ là con AK chính con con chính chỉ còn uh, à, 30k thôi cứ gì báo nha Tùng Anh ơi Dư Khải cái min hả? Dư Khải cái min nổ hết luôn hả? Tùng Anh ơi Tính đi, tính đi, tính đi Hiện tại á, thì mình đã có ba cái mà tính đi Báo lặng lần ở này Con chính còn 30k Con phụ AK1 còn đang thủ sẵn 30k con ạc chính của Khải còn 31k Con Di Khải còn 31k Hiện tại bây giờ chốt thì mình còn tất cả 90k Ok chưa Đúng rồi, ờ, phụ phụ. Khải vào luôn, con Duy Khải phán phán vào luôn, con Duy Khải phán vào luôn đi. Chúng nha, chúng nha, chúng nha. Rồi Duy Khải chốt là hết luôn này. Ok này. Rồi Duy Khải chốt con con không một vấn đề nguyên nha. À, con rồi ok. Nguyên chưa cần cho Duy San nhá. Rồi ok. Rồi Duy Khải hết này rồi ok chưa con chỉ thải cho nó bắn lên bắn lên okay. rồi đến con à, chính là còn 30 ờ, k từ từ con đặt chính mình tính mình tính rồi con kia 30 k rồi thôi để để để ý thời gian để ý thời gian còn 250 à, k đó 255 k rồi cho con đặt chính vào hết luôn cho con không một vào hết luôn ok không một vào hết luôn là còn 30k là vô này đúng không? Rồi. rồi và 30k luôn. Vô này, rồi cái giao dịch không? Giao dịch qua không báo. Không, cho đi cho qua đi, cho vào đi, cho vào đi. Cho qua khoảng nhiêu? từ từ từ 255k từ từ đừng tính đừng tính con không một con không một chuẩn bị con không một chuẩn bị thôi chuẩn bị thôi đứng giơ giơ tay chuẩn bị thôi để thời gian thôi giơ tay chuẩn bị ok còn uh, à, 1 phút lăm giây rồi rồi rồi rồi anh anh anh anh cứ yên lặng lại xem em nào nhật liên tục thôi anh bây giờ cầm liên tục xem thì con top hai có nhảy không thôi còn lại đừng cứ để yên đi nói gì hết phải báo thời gian nhá còn tròn một phút tròn một phút ok nhanh nha còn tròn một phút thôi nha Canh liên tục, set up liên tục nha Có giao dịch như thế nào báo nha Tải ờ, kích con không một vào sẵn cái tượng đấy nhá Kích con không một kích con không một vào sẵn sẵn thượng nhưng chưa nộp nhá Còn okay. bao nhiêu giây Ảch chính là không còn cái nào nữa nha, nhớ nha, Ảch chính không còn cái nào ấy giây rồi rồi rồi rồi, còn bao nhiêu giây báo thời gian thôi Còn 30 giây 30 giây rồi, lúc nào còn ờ, còn 10 giây báo À, lúc nào còn 15 giây báo, lúc nào còn 20 30 giây canh cái top 1 cái đầu 10 10 10 giây cuối báo kịp nhân trà 20 giây 20 giây bao nhiêu 20 giây 15 à, đúc, đúc top 1 vào đúc top con không một vào đúc con không một vào đúc nhanh đúc rồi đúc nhanh đúc nhanh ok đúc, đúc con không một vào hết nhanh, con không một vào. xong xong hết hết hết hết 5 giây 5 giây hết chưa hết rồi hết rồi tất cả đều hết tất cả đều hết tất cả đều hết chốt hết giờ hết xong thì mày ăn hết giờ rồi xong hết giờ đấy phải thế hết điều rồi cảm ơn cảm ơn tất cả anh em thầy a mày cầm thấy trước hải mày thì đó mình được. tính cho hết giờ nha thằng này Xong. ngu thằng này ngu ngu thì ăn ăn cứt câu cho mày ơi ham cái cái cha <laughs> ham mà, ham à mình tính số lượng hay à. ăn tụi anh đâu mình chốt không ừ, còn cái nào luôn á thấy chưa thấy chưa yeah. mình nộp rất là nhiều lần rồi nên là mình sẽ tính rất là chuẩn đúng rồi quá mình là ồ má còn thiếu cam mốt con đương chưa lấy được vậy ôi không không cần rồi bây giờ, bây giờ như thế này là cực kỳ hay luôn hay chưa hay đúng không tốt rất là hay chưa đúng rồi mình được top 1, top 3, top 4 hay luôn quá thấy chưa một ba bốn cá nhân luôn tính hết mà hay lắm anh em đủ dưỡng bây giờ em đi kiếm đó em bạch ti đó mà không thấy đó ừ ờ má này yeah. này mới là hay này quá hay quá tính độ này mình tính quá hay luôn hay không Thành ơi em chỉ em chỉ mong nó theo thôi em chỉ sợ nó đéo theo cơ mong nó theo thôi <laughs> mình đập thành 38 đứng im rồi hết hết hết hàng mẹ à, biết sao không mình lúc nào là nó dư quá nó đã nó là nó mình cứ lúc nào phải hơn nó một rương lúc mà nó chạy đi lấy rửa lấy lấy lấy ở trong rương thì là kịp lúc mình giao dịch phải ừ, hiểu không đúng rồi còn mà bằng nó một rương là nó nhảy một cái mình ờ, không nghĩ đâu khải lái ban đầu khải vô rương khải lùm sẵn hết ra đứng chờ đợi không mà chờ nộp không mà anh phải cách nó hai lần anh phải cách nó cỡ 60 k mới mới làm được điều đó <laughs> chỉ cần nó chạy mà vô rương nãy, là biết ngay nãy nó cũng rướng đó chứ nếu mà nó bỏ thì nó sẽ lấy được top 2, top 4 mà. chứ sao thì tham thì xong thôi em <laughs> hay lắm rồi này nó lấy top 2, top 3 luôn á chứ nếu mà nó thì quá đọc vậy chứ đọc sao không giống như tụi anh tính chung chứ đó hay quá mà ta chỉ sợ nó cũng theo thôi còn nó theo cho mình biết cha được luôn à, <laughs> ok thank you mọi người nhá ok ok rồi dứt điểm mai nha <coughs> ok lên trên nó chém chém chém gió anh em đi anh thành lên trên thì lên luôn anh thành <laughs> ok rồi ok anh em ơi à, điểm số qua thì hôm nay ba lên rất là đông anh em à, anh em khả tính toán cũng là vừa đẹp anh em nói chung là còn dư lại một cái anh em thôi không kịp nộp ôi 2 k luôn đậu cái anh em gì lần này hai hai k chưa kịp nộp tương dương lỡ tràn loang thành đô người ơi giờ này em ở đâu từ phong lan ta tìm được người thương chúng ta gặp lại xin lòng câu hồi vi về gian tớn nàng vẫn vâng ở nơi hẹn thề cùng yêu lão vẫn nguyện chúc mừng cây anh em ơi chúc mừng chúc mừng kênh lâm viên em Yo Đấu trước mình Nó phải quăng vô Nó phải dẫn trước mình luôn Thì đâu có sao mình, mình, Kiểu mình sợ sợ là khúc cuối nó quất mình Nó để mình trên hai rương là chịu rồi nói chung không bị thua đâu à, anh anh đọc nó từ đầu nếu mà nó không khôn á quên nó mà nó không ham á thì nó lấy top bốn top ba rồi một một trong hai rồi còn đang nó tham thì nó chết thôi anh nói chung bị sáng hết rồi mà việc bạn tính đúng giờ đúng giấc thôi anh tính không chậm một giây không xa một ly luôn đúng giờ đúng giấc nào phịch xong nó chơi khô máu là nó on nó on luôn top 2 đó. ừ nó mà khô máu là anh đẩy on luôn top 2 đấy thì top 3, top 4 là sẽ mở top 3, top 4 là sẽ sẽ mở đó vị <laughs> đó tính nó hết. chơi vậy nó ngu quá ngu này <laughs> là mình uh, mình còn chưa tính thủ thuật đó nha mình xếp uh, mấy ạc vô mình auto bật ti mấy cái ạc giữ lên bài của đó là nó đi luôn á đúng rồi auto là đi luôn á đó thủ thuật nữa căng lắm đi luôn á không mình đẩy cái top 5 nó xuống 38 k phải cây giờ đã đã đã thế bọn nó bao giờ nó đã ờ, bật bật auto đâu chỉ để trong auto nó tắt hết đi mà <laughs> không ok anh anh à, auto bạc ti ok anh em ơi nói chung thì tối nay thì uh, cá nhân thì uh, top 1 này top 3 này top 4 này đó là bên này làm được 3 top nha anh em đó còn uh, nó bị ao trên cái top 5 hello one ao trên top 5 là không được top nha anh em chỉ được uh, 1 2 3 4 thôi đó rồi cái tiếp theo top 3 khỏi phải nói rồi top 3 là top 1 hồi xưa rồi anh em khỏi phải nói rồi đó thì ngáo top 1 bác top 2 lờ top 3 đó hiện tại chúng ta có ba top của phần băng hội Rồi. xem lại cái cá nhân nó vẫn hay này mà <laughs> một người à, hai hai ba anh em tính toán rồi à, phập đấy còn vô số lượng thế nào phập đấy Ờ, ok anh em giờ không có gì hơn chung là cũng đã nắm hoàn toàn tốt rồi tính ra thì được uh, cả ban hội thì hai tốt cá nhân ba tốt thì được tất cả năm tốt với tất cả 8 tốt thì được năm tốt rồi nè và ban l ban bác thì chỉ được top 2 hai cái top 2 ban bác được hai cái top 2 nha nè rồi xong hết hai top 2 rồi cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho khải một đăng ký kênh và cũng như nhấn vào uh, chuông thông báo để theo dõi những buổi video từ kênh của khải tiếp theo em ơi ok em ơi hết giờ nộp như nè hết giờ nộp đừng quên đăng ký kênh ủng hộ nha anh em chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha bye bye